đến các video điện máy cường lên thì à, hôm nay chúng tôi mang đến máy uh, vắt ly tâm thứ nhất là để à, có thể vắt nghệ này vắt sợi dây bột độc này rồi tinh dầu tinh dầu ngọt ở ờ, lại các loại tinh dầu đấy thì là con một con máy này nó rất tiện lợi thì nó có thể vắt được tất cả các loại mà ờ, bột ướt đấy để nó vắt kiệt ra nước đấy thì tổng thể con máy là như thế này đây là màu má mới nhá hôm trước là cái màu má kia là nó có cái thép v đấy còn con này là nó dùng cái lát răng la răng thứ nhất là cái la răng này là nó sẽ đầm mái hơn đấy, cái trọng lượng riêng cái la răng này nó cũng phải 20 30 cân rồi thứ nhất là mình bỏ con máy xuống để nó gọi là bắt nghề với bắt đầu là khi mà cái lực quay ly tâm ấy lực quay ly tâm như thế này thì nó sẽ không bị văng máy đấy là do con máy này nó có cái đế chân dưới chân đế là nó nặng còn nếu như mình sử dụng mà bắt sắn dây với các thứ mà lắp motor nó lớn hơn ấy cái lực văng nó lớn hơn thì đây có những cái lỗ như thế này đấy mình có thể bắt được xuống đất đấy mình bắn những con ốc ờ, những con vít xuống đất đấy thì nó vô cùng tiện đấy và thứ hai là đây thiết kế của con máy này thứ nhất là toàn bộ cái lồng này nó bằng inox này đấy inox hết bên trong nó cũng inox này đấy cái lồng quay nó cũng cũng bằng inox này đấy với bạc ờ, đây chú ý này đây những cái phần này đều được làm bo tròn này đấy nó cực kỳ gọi là làm cực kỳ tinh xảo với lại là rất chú ý đến người dùng đấy bên trong nó cũng vậy này đấy, đều được bo tròn hết đảm bảo cái việc mà cái inox này nó không bị sắc khi mình sử dụng thì cho dù nó quay hay là gì mình có nhớ va va dạo ra chạm tay vào đây để mà lồng cái cái túi này thì nó cũng không bị sứt tay hay gì cả đấy thì nó vô cùng an toàn với thứ hai là nếu như bà con muốn để muốn cái giảm cái chi phí của cái con máy này thì bà con có thể đặt ờ, cái lồng nó bằng nhôm đấy bên tôi đều có cái lồng nó bằng nhôm đấy thì tùy theo ờ, bà con sử dụng đấy thì tùy theo mình đặt thì uh, quá trình làm chúng tôi có thể mất một hai ngày đấy đặt cái nào đặt theo ý của ý bà con inox nhôm motor bao nhiêu đấy thì toàn bộ sẽ ra cho bà con inox như vậy đấy đây còn đây thì uh, con máy này nó sử dụng con motor uh, uh con motor um, 0,8 kW đấy thì uh, cũng vừa sức đủ để uh, bắt đầu này với là bắt ấn tay cuối còn uh, nếu như mình sử dụng để bắt các bạn dầu với là loại mà nó nặng hơn thì mình sẽ cần cái motor mà nó 1,5 kg hoặc là cái motor nó 1,2 kg thôi 1,2 1,25 kg thôi đấy, thì nó sẽ đầy đủ hơn đấy còn con à, đây nguyên lý hoạt động này thì mình có thể tháo ra nhé đấy lồng nó rất nặng nó cực kỳ nặng luôn inox nó gọi là inox con đến cứ, cứ kiểm tra thôi inox nó cực kỳ chuẩn đấy thì đây toàn bộ cái lỗ đều đục đều hết này đấy thì khi quay là như thế nào thì nước sẽ lọt qua những cái lỗ này đây nó sẽ đi qua một cái túi lọc như thế này đấy mình sẽ vọng bọc cái túi lọc như thế này đấy. đấy trước khi bật máy là mình sẽ bọc cái túi lọc như thế này rồi đấy mình đổ các nguyên liệu vào đây thì khi nó quay như thế này thì là nước sẽ được ờ, bá sẽ được giữ lại trong túi lọc còn nước sẽ được bắn ra thì nó sẽ vang vào cái mặt này đây nó sẽ vang vào cái mặt này thì ờ, tất cả tất cả nước với là tinh dầu nó sẽ được gom lại đấy nó sẽ chảy ra cái đoạn này đấy bà con nhìn sắc ở đây những mối hàn này đấy nó cực kỳ gọi là, là, là, là đẹp với lại là nhìn nó chắc chắn đấy đấy phần trục chuyển động của nó cực kỳ lớn đây dẫn động thì nó là dẫn động con dây cu loa đây motor nó đặt ngay mặt bên này dẫn động con dây cu loa đây đấy dẫn động vào bên trong bu ly cũng là bu lớn nên là đảm bảo cái quay là là, là, là, là nó cực kỳ đều đấy thì ờ, khi bà con mà dùng thời gian lâu dài mà dây cu loa nó có bị dán đi một chút thì mình có thể tháo những con ốc như thế này đây tháo những con ốc như thế này mình có thể kéo cái motor ra đấy thì mình căng lại dây cu loa thì vẫn sử dụng được tiếp đấy nếu như cường độ mà mình dùng cái máy này nhiều ấy thì ờ, nếu như thực sự rất nhiều ấy thì là tức là 3 tháng khoảng độ 3 đến 4 tháng mình sẽ dây dây cu loa một lượt còn nếu mình dùng không nhiều lắm thì khoảng độ 6 tháng 6 đến 7 tháng đấy còn cái dây cu loa này thì vô cùng đơn giản là bà con ra cái chỗ mà cái quán gọi là quán ờ, quán động cơ ấy, quán quán ờ, các quán motor các thứ là nó đều có hết đấy thì nó vô cùng cái dễ kiếm đấy đấy máy toàn bộ bằng inox thì nó sẽ đảm bảo là cái ờ, cái độ bền của nó đấy con độ bền của con này thì ờ, nó có thể so sánh với máy con Trung Quốc rồi máy con Trung Quốc thì thứ nhất là mình dùng một hai năm thì nó sẽ xuống cấp với là cái giá nó thì tất nhiên là nó sẽ đắt hơn con máy Trung Quốc một một chút rồi nhưng mà cái hiệu quả với tuổi thọ nó mang lại là cao hơn đấy thì uh, sau đây bác sẽ cắm thử chắc chắn là bác sẽ để không ờ, đồng như thế này cắm thử cho bà con xem thì là nó quay như thế nào đấy đấy nó quay cực kỳ êm luôn nha đấy cực kỳ em không hề nghe một tiếng gì hết mình chỉ nghe tiếng ro ro của motor thôi thì nó điều này nó phải làm như thế nào tức là cái trục này nó được làm là là là, là cực kỳ là cân để cái lực quay nó không bị văng hay gì cả đấy mới lại là gắn vào cái máy đông đầm nên là cái việc mà để quay mà nó gây ra âm thanh là không có đấy còn tốc độ quay nó cực kỳ lớn rồi đấy thì bà con cũng hiểu được là cái motor này thì nó không phải là motor quay quá mau đâu nhưng mà nó là motor quay chậm thì motor quay chậm nó có ưu điểm như gì cái lực kéo nó lớn thì khi mà mình đổ cái gọi là cái sản phẩm như kiểu mà sắn dây hay là nghệ gì đấy vào thì nó vẫn có đủ sức để kéo đi đấy còn nếu như mình dùng cái motor quay mau thì là nếu như không khi mà mình đổ nặng quá thì nó sẽ không quay được thì nó sẽ hay bị ó motor đấy, thì dùng cái motor này nó cực kỳ tốt đấy thì là nó như vậy đấy. Đấy, nguyên lý nó cũng đơn giản thôi mình đổ uh, nguyên liệu nó vào đây thì nó sẽ nước sẽ sẽ, sẽ những cái cái mặt bã thì nó mắc lại trong cái cái màng lọc này thì nước sẽ nó bắn ra những cái lỗ này đấy nó như vậy vâng. đấy máy quay cực kỳ bon luôn đấy còn bà con cứ yên tâm cái độ chắc chắn của nó riêng cái phần trục của nó đây cái phần trục này thì riêng cái phi của nó cũng phải là phi 20 rồi 15 20 rồi 10 15 20 rồi đây cái trục nó cực lớn luôn đấy, nó đảm bảo là bà con khi đổ cái cái cái nguyên liệu vào đây thì nó sẽ không bị hẳn cái trục cái trục này thì thực ra mà nói là nó không bao giờ hư được đấy còn cái lồng này cũng tới 6 bắt thôi cửa này nó phải nằm trùng với cái là cái ruột xả này để sản phẩm là nó đi ra đấy đấy nó phải trùng như thế này thì khi mà cái tinh dầu và cái nước nó chảy ra thì nó đúng ngay cái đoạn này đấy thì à, mình sẽ đặt một cái chậu hay là cái gì đây để mình hướng luôn đấy còn thiết kế về à, nhìn qua cái thiết kế của con máy thì vô cùng chắc chắn đây có những cái thân trợ lực của motor đấy với các mối hàn này các mối hàn các chân thì nó cực kỳ hoàn thiện nó cực kỳ cao với là riêng cái phần bên dưới thì cũng được sơn rồi đấy thì ờ, bên trên là inox còn bên dưới là là, là nó đã được sơn rồi nên là cái việc mà nó ăn mòn hay là nó bị tét gì nó không có đấy thì tổng thể con máy ba con nhìn thì nó cũng cực kỳ chắc chắn luôn đấy à, đây thì à, con máy là cái là cái lồng này là lồng 20 đấy 20 lít Vâng, đấy. 20 lít thì là nếu là 20 lít nhưng mà 20 lít thôi là chúng tôi chỉ nhắn cái mức định để mình sử dụng nó nó êm máy thôi còn nếu như mình muốn vắt nó lớn hơn thì có thể bỏng cái đinh này xuống đất rồi mình có thể vắt đến khoảng độ 30 lít gì đấy 30 35 lít đấy, nó có thể ở lớn hơn nhưng mà mặc định 20 lít thì mình có thể không không cần phải làm gì hết mình đặt máy là dùng được rồi đấy còn ngoài ra chúng tôi còn có đặt theo ờ, nhu cầu của bà con 20 lít 30 lít 50 lít 70 lít đấy, 100 lít nó có hết đấy thì tùy theo bà con sử dụng thôi nhu cầu cơ sở mình lớn thì mình dùng cái máy lớn mà cơ sở nó cũng vừa và nhỏ thì mình dùng cái máy nhỏ đấy thì tùy theo bà con uh, mình sử dụng thôi còn khi đã mua máy với chúng tôi thì ờ, đều được tặng thêm một túi lọc như thế này đây, một cái túi lọc như thế này đấy, cái chất vải thì nó cực kỳ gọi là là là, là ấy là cực kỳ bền đấy thì mình sử dụng ờ, thời gian lâu dài thì nó cũng không vấn đề gì đấy với lại là nó may biên giới thì nó bằng như thế này thì khi mà mình quay thì nó cũng sẽ ép sát được với cái đoạn mà cái, cái lồng quay này nó sẽ đảm bảo không bị tùa vải đấy thì mình quay nó cho nó tiện lợi hơn đấy thì uh, ờ, đấy. thì uh, bà con có nhu cầu uh, mua máy vắt nghỉ sắt sắn dây cân dầu bột dầu đấy thì các loại thì đấy, máy vắt ly tâm đa năng đấy thì vui lòng liên hệ điện máy cường lên địa chỉ 923 giải phóng hoàng mai hà nội hoặc qua số điện thoại uh, chúng tôi để ở dưới góc màn hình đây thì là sẽ được uh, tư vấn là báo giá tốt nhất đấy thứ nhất là bên tôi sẽ nhận đặt hàng hoặc là bà con mua máy có cấu hình sẵn cũng được còn không thì đặt hàng nó sẽ mất 1 đến 2 ngày để tùy theo bà con ờ, lựa chọn inox hay là nhôm hay là motor bao nhiêu thì ờ, chỉ cần đặt thôi thì chúng tôi sẽ báo giá cụ thể cho bà con rồi chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video chúng tôi nhà nút đăng ký để ờ, xem những sản phẩm mới nhất với là các công nghệ dành cho nhà nông cũng như là sinh hoạt hàng ngày cảm ơn tất cả các bạn Ôi chơi đúng mới phút à <laughs> Quên là cái lông này lông hả với lịch